Um, yeah, I currently have something going on right now, but it's not enough, so I need to get another yeah, yeah. job. I know, I know, that's the way it is anymore. Damn rent's so high everywhere. I know. Well, it's good for us because we live here, but yeah. not good for me because I don't own anything here. Yeah. windshield holder cho con trên xe con không? Dạ con có nhưng mà tại vì con không clean thì biết nó Yeah, thì nó rớt hoài con định là return Nó muốn chiều nay về ba gắn cho con nhé Ok Còn order giấm cây của ba Yeah, y hệt Cây thấy dài quá ha Dài, con sợ quá ngắn So, when was your first furniture store job? Um, downtown San Jose ừ. Hồi mới vừa đẻ con được uh, uh, lé tên là chị rồi có mấy cái hình đó đó mà bao nhiêu mẹ chưa bỏ đâu còn mẹ đẩy ra thì mẹ chơi con ngồi trong xe uh, gì đó stroller thì trước khi con uh, đẻ ra là ba chưa có làm furniture chưa ờ, trước đó thì bà bà làm xe lăn với đi học rồi tới khi mẹ có bầu thì ba cho mẹ xuống không có làm xe lăn nữa ba làm thêm năm nữa tới khi để con thì ba nghỉ ở nhà ba thích kia mẹ với con shipment the first shipment sau đó gì năm qua No, I know exactly. No open it. No. That one recliner, this one no recliner. You don't know. No need this one. Uh, no need just leave it there. Just leave it there. afternoon you put it not now there. Let me see. Yeah. I put right here. bà vô làm furniture hồi đó cậu Hải với bạn cậu Hải model đeo uh, desperate nha nên mới tới kêu ba tự biết ba có tiền ừ. kêu ba thôi ra phụ mở tiệm rồi cho hai người đó có công mấy chuyện làm chỉ có chỗ làm ra mở được 3 tháng hai Mein Land uh, Philip mày đi đi thì quay lại thì trường San State nó nói cái record mày quá 7 năm mà mày phải học lại từ đầu từ số zero mà bực bội quá bà chưa có kịp ờ, quyết định gì thì so the thing I really want. I never chance to do ờ, it. Đó, giống như hồi nhỏ bà thích vẽ với viết văn mà ông nội cấm từ tùng thôi rồi bà chơi đa ban lần nội cũng cấm nhiều thứ lắm con I don't know. cha nè dạ, luôn mình đi làm bác sợ con